Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ uh, hướng dẫn cho các bạn đăng ký một uh, tài khoản iConsult để uh, kiếm tiền quảng cáo uh, public uh, trong việc public ứng dụng ha. À, uh, các bạn search iConsult uh, trên Google rồi sau đó mình sẽ click vào cái uh, cái site của iConsult ha, à, is.com. Thì sau khi uh, click vào cái site uh, ias.com là Iron Suột thì các bạn kích vào là sign up rồi sau đó mình tiến hành trong công việc là đăng ký ok cái form đăng ký của Iron Suột nó hiện ra thì uh, mình sẽ đăng ký trên cái form này uh, các bạn gõ uh, à, các bạn điền cái uh, first name và last name vào cho nó đầy đủ ha và sau đó mình điền uh, thông tin email uh, và nhập cái buộc của mình ok cái phần ờ, company á thì các bạn ờ, điền một cái tên ờ, của tên của team hoặc là của công ty gì đó cũng được ha các bạn điền xong thì để xuống dưới cái phần city là các bạn điền thành phố country là các bạn chọn Việt Nam ha sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn tích vào hai cái ô này và các bạn chọn cái I am not a robot và chúng ta tiến hành là chọn sign up để cho nó hoàn thiện cái phần đăng ký của uh, à, Iron Source ha À, sau khi đăng ký xong thì uh, bây giờ mình sẽ vào trong cái mail để uh, mở ra một cái email về cái confirm uh, trong quá trình mình đã đăng ký xong nó sẽ gửi về một cái file email như thế này các bạn click vào confirm ha đấy các bạn click vào cái confirm email này tiến hành verify đã xong ha các bạn uh, thích vào là at the uh, uh, tab join bidder ok sau khi xong rồi thì uh, trong phần setup uh, Edge uh, Placement thì đây là cái phần uh, mình sẽ đăng ký một uh, ứng dụng đầu tiên và mình sẽ tạo ra những đơn vị quảng cáo cho cái ứng dụng của mình uhm. trong phần này thì uh, mình có thể là uh, cái ad suốt thì uh, khi các bạn đăng ký một tài khoản á, thì chắc chắn là phải app nó like ở trên Play Store rồi uh, mình khuyên các bạn nên um, nên đăng ký khi mà app nó lên trên uh, Google Play rồi thì uh, mình sẽ chỉ gọi dán cái um, cái link URL vào đây thôi link ứng dụng của mình đó vào trong phần này thôi các bạn import app info để cho cái uh, ứng dụng của à, để cho cái tài khoản Android uh, à, Iron Suit này nó dễ approve hơn và các bạn chọn một cái catalog của mình và sau đó mình add vào cái đơn vị quảng cáo này interior và banner rồi sau khi mình uh, kích hoạt xong thì mình vào trong mail và mở một cái uh, email của Iron Suit nó gửi về và trong phần này thì uh, Iron Suit nó uh, báo với mình nó là để xác minh cái um, tài khoản này thì uh, làm ơn bạn uh, gửi đến cái email này với chủ đề á, là sử dụng cái ticket uh, ticket number này này à, hiện tại là nó gửi về cái ờ, cái cái số ticket number này thì mình lấy cái số này làm cái tiêu đề của email và mình gửi trên cái cái mail á, mình gửi á, thì ờ, mình sẽ sử dụng một cái mail của mình đã đăng ký tài khoản developer và nó nằm ở, ở phía dưới này này đây ví dụ như cái mail này này đây. đó cái mail của nhà phát triển này này ha rồi thì uh, mình sẽ đăng ký qua cái email developer của mình ha à, trong email thì à, mình cần phải ghi rõ là tên à, cái tên của mình đăng ký trong phần Iron Suit á, cái name á, và cái link app của mình vừa mới add xong à, và sử dụng cái à, cái số tickets number này để làm cái tiêu đề của mail của mình và cho họ biết đó là cái ờ, cái kế hoạch các bạn sử dụng ờ, Iron Ironsuit cho việc là meditation ờ, hay partner hay là sử dụng chính ha và các bạn cũng cần phải nhớ cho mình đó là các bạn tài khoản ngân hàng các bạn điền điền vào trong Iron Ironsuit của mình ha đây ví dụ như là mình copy qua này ha mobi support à, sau đó là mình sẽ copy cái phần cái nhân số number tích cực này vào à, copy qua à, làm cái tiêu đề chủ đề của email <clears throat> trong phần này thì mình có thể là đi admin ờ, hoặc là không uh, ờ, rồi các bạn ghi là my account này tên ờ, cái account của iron số của mình này gửi và cho biết cái link của cái app của mình này ngoài ra các bạn vào trong cái iron số các bạn điền cái cái cái ờ, cái cái tên ờ, ngân hàng à, cái số tài khoản ngân hàng nữa để xác minh được là mình đã đăng ký ở trong cái ờ, đăng ký ở trong cái cộng ban mình của Iron chuột nữa rồi sau đó chúng ta sẽ gửi đi để um, khoảng 3 bốn ngày gì đó thì uh, mình chỗ phía uh, support của Iron chuột nó gửi cho mình một cái mail uh, approve hay không ha. sau đó chúng ta sẽ đợi một tuần thì trong cái quá trình một tuần à, trôi qua thì mình sẽ mở mail lên để mình xem thử à, nó đã à, up hay chưa à, các bạn xem nào wow à Iron Source Support nó gửi một cái mail về ở đây mình click vào ha Ok thì như vậy là cái tài khoản của mình đăng ký nó đã Iron Source đã approve rồi ha thì đây là một cái tài khoản mới mình đăng ký để mua cho các bạn thì à, bây giờ tài khoản này à, mình có thể dùng chấm luôn cũng được ha thì à, mình bắt đầu vào để tạo ra một cái à, à app à, until để mà kiếm tiền cảm ơn các bạn chúc các bạn à, à, may mắn để kiếm được nhiều tiền từ việc public à, à, từ việc public à, ứng dụng ha